Mạnh hơn cả Panadol Panadol Extra chứa paracetamol và caffeine Giảm đau mạnh mẽ, không gây buồn ngủ Không dùng Panadol Extra cho người suy gan suy thận dị ứng với paracetamol Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng